Chào Son bạn nghĩ sao về trận cầu giữa Than và Nam Định hôm qua? Hoa wow, à, trận cầu hôm qua à, thật là tuyệt. Các cầu thủ Nam Định họ đá kinh quá như Manchester United vậy. Vậy tại sao Nam Định thắng bạn lại khóc vậy? À hi nước mắt cá sấu mà chấp tôi làm gì? Vậy hết mùa giải này tại Tottenham bạn muốn thi đấu cho câu lạc bộ nào tiếp theo? Tất nhiên là câu lạc bộ Nam Định tại Võ Lích rồi. Hi hi, chào Ra Mốt, bạn nghĩ sao về hàng phòng ngự của Nam Định hôm qua? Quá hay quá hay quá hay! Nếu so sánh với hàng phòng ngự của Di An thì Nam Định ăn đứt. Thằng cu em Lâm Anh Quang và thằng dâu rậm như tôi phòng ngự đỉnh quá. Nói mẹ cho vuông là hàng phòng ngự số một thế giới. Thế còn Luca Muzic anh nghĩ sao về tuyến giữa của Nam Định hôm qua? Phải nói là tuyệt cú mèo. Thắng cu em số 98 đá hay quá. Nói chung Nam Định bây giờ đá không có đối thủ. Còn Messi anh thì sao nhỉ? Mẹ hôm qua giả dạ ốm mà ốm thật, nhưng vẫn đi bão suốt đêm nay mệt quá. Thế bây giờ bạn thân tượng đội bóng nào nhất? Hỏi ngu bỏ miệng tất nhiên là Nam Định rồi.